Bài rap này tốt biết vì Quảng Trị nên tôi được sinh ra mà đất huyền hòa dành gì Sống người tin như còn nhiều vất vả Chiến tranh đã đi quá đây là Việt Bắc mất mặt cuối cùng nhà Khó khăn công cuộc ngà người Quảng Trị tinh thần như sắt đá Thời gian trở về với quá khứ để thấy một mặt đất cằn khổ ai hùng từng trang sử không phô trương mà lời tôi kể Tôi thấy tự hào những địa dân vẫn còn đỏ miếng chứng cho những khát khao mình mong nói lực bao người ở sâu trong lòng đất có dòng sống thật thà có được nhìn khé sánh tất cả đều hùng anh tất cả đều hùng anh bao nhiêu màu thập vào đất để đổi lấy từng chiếc ngủ để đất nước được hòa bình để gia đình được đoàn tụ để em thơ được đến trường với nụ cười tươi trên môi để cụ già được vui khỏe để niềm vui khắp nơi nơi qua bao phong bão hoặc những vết tối vẫn vững bước dù phía trước có nhiều khó khăn nhưng con người vẫn không dừng bước người dân em chỉ cần cù hy vọng vào một ngày mai có một tương lai tươi sáng giàu biết còn nhiều trong gai dù là nơi đâu hay ở nơi này miền quê dấu yêu cho tôi năm tháng âu thơ sẽ mãi không quên nơi này bình yên tôi luôn muốn về vượt qua tất trong thời gian còn tiền với tôi đang ngồi mới những con đường được trà nhựa những mối nhà mày ngồi đỏ tươi bao nhà mày mọc lên cho đông hà tiếng phật cho lao vẫn cứ thổi đến khắp thôn xóm bình yên đến với nơi đây tôi sẽ cho bằng thấy quảng đi khỏi lượng ngày nào thực sự giờ đã đổi thay những điểm du lịch hấp dẫn những đặc sản thẩm vị cái cũng có người dành gì hiểu khách khiến bao người phải đắm say quê tôi có bánh lọc mì dân bánh ướt phường lá cháo bột chiến sánh có cùng hến mái xả rồi rượu kim lóng những đặc sản quê tôi từng một lần sẽ mãi không quên xưa đẹp lắm những cánh rừng mênh mông những cánh đồng bạt ngát non lúa điều đầy bóng đã dọc tới bờ biển là những bài cát dài thắm thẳm ôm ấp cửa tung cửa việt ngự hoang qua những bài tắm quê tôi đó quảng trị tôi yêu thương nơi có người con gái dịu dàng mà tôi thương nơi có dòng rong sách cùng những câu hò đối tôi lớn là nơi mà giàu có giá thì tôi vẫn mãi mãi mang ơn